nằm ở ngay khu vực trung tâm quận Hà Đông cho nên là trong vòng bán kính 2 km này sẽ có đầy đủ tất cả các tiện ích như khu vui chơi, siêu thị, trường học, bệnh viện và đây là dự án mà em muốn giới thiệu cho mọi người đấy ạ mọi người có thể thấy là ngõ đi vào rất là rộng chỉ cách đường ô tô khoảng 50 mét dự án được xây dựng là gồm hai căn nhà liền kề 4 tầng có diện tích là 33 mét vuông có hướng chính là hướng Đông Bắc và đang được chào bán với giá là 2 tỷ 700 triệu đồng thiết kế của ngôi nhà là bao gồm 4 phòng ngủ một phòng bếp một phòng khách một phòng thờ và một sân phơi khách hàng có nhu cầu Mua nhà thì có thể là mua ngay từ phần thô như em đang quay ở trên màn hình đây để chúng ta là có thể điều chỉnh thiết kế, chọn lựa vật liệu hoàn thiện theo ý của mình. Chọn màu gạch ốp nát, màu sơn tường, thiết bị vệ sinh, hệ thống đèn chiếu sáng theo ý muốn của gia chủ. Với giá chào bán 2 tỷ 700 triệu đồng là đã bao gồm hoàn thiện xong, có đầy đủ thiết bị vệ sinh, hệ thống đèn chiếu sáng, kệ bếp, điều hòa, bình nóng lạnh. Mọi người chỉ việc mang đồ về và ở thôi ạ. Em xin nhắc lại là về dự án mới ở bên công ty em có vị trí nằm tại phố Lộ Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có diện tích là 33 m2, hướng nhà là hướng đông bắc, thiết kế 4 tầng và có giá chào bán là 2 tỷ 700 triệu đồng. Bên công ty em sẽ hỗ trợ tất cả chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 75% giá trị của ngôi nhà với lãi suất ưu đãi nhất thị trường cho khách hàng có nhu cầu.